Rồi, ok, mình sẽ nhập vô một vay tiêu dùng ha. Và đây là sản phẩm mình mới vừa vay, vay tính chấp online. Đó. Thì đây là cái sản phẩm mới vừa xong ha. Đây là sản phẩm vay tính chấp online mới à, mới vừa vay xong. Đó, cái số tiền vay của mình là 5 triệu. Cái ngày vay là ngày 23 mới qua ấy nè, ngày đáo hạn là ngày 23 tháng 9. Đó. Lãi suất là 9.5. Mình sẽ nhấp vô một ba chấm để mình xem cái lịch trả nợ nha. Mình sẽ nhấp vô cái mục là xem lịch trả nợ nè. Đó. Cái ngày thanh toán của mình là ngày 28 tháng 3 mới vừa xong ha. Dư nợ nè. Cái số tiền gốc đó, số tiền lãi hàng tháng của mình nè và cái à, tổng số tiền mình cần nên thanh toán và cái dư nợ hiện tại à, còn lại đó, xong các bạn rồi ok mình chào các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa Miền Tây ha thì video hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý vị các bạn cách vay tính chấp ha trên app Sacombank đó dành cho những bạn mà đang chi lương ha mà đó, đang chi lương bên à, ngân hàng Sacombank mình có thể lên app Sacombank Bay này mình quay ha thì các bạn đi gặp vào mục là giao dịch nè các bạn kéo xuống mục là dịch vụ ngân hàng ha rồi, ok các bạn nhấp vô cái mục là vai tiêu dùng giúp mình ha. Bước này mình sẽ nhập mật khẩu. Đó, nó đưa mình vào bên trong. Rồi, ở trên là nó có cái sản phẩm nè, mình sẽ nhấp vô cái chỗ là thêm phản vai nha. Đó, mình nhấp vô chỗ thêm phản vai cho mình. Đó, ở đây có ba mục là vai à, cầm khổ sổ tiết kiệm, vai tiêu dùng và vai à, tính chấp từ lương nè. Mình nhấp vô chỗ vai tính chấp vai vai tính chấp từ lương nha. Đó, mình sẽ nhấp vô đây. Rồi, Ok, ở tên nó là nó ờ, tổng số tiền mình được vay là khoảng 50 ờ, triệu nhưng mà thì ở chỗ ờ, tôi muốn vay nè, các bạn muốn vay bao nhiêu thì à, các bạn có thể nhập vô đây ha, mà phải là dưới 50 triệu nha. Đó, hoặc là bằng 50 triệu. Đây mình vay thử 5 triệu cho các bạn xem nha, mình làm video hướng dẫn nha. Ở đây cái sản phẩm vay của mình là, là có 6 tháng nè. Đó, và 12 tháng và 18 tháng. Đó, tùy vào cái mức độ vay lâu hay chậm thì nó lại nó khác nhau nha ở đây mình nhấp vô 6 tháng thử cho các bạn xem nha với số tiền vay là 5 triệu rồi mình sẽ chọn cái à, mục đích vay là vay tiêu dùng rồi mục thứ hai là tài khoản ghi à, tài khoản để mình nhận thì mình sẽ nhấp cái tài khoản mình nhận vô đó rồi cái phương thức tính lãi mình sẽ chọn phương thức là giảm vốn nha các bạn đây mình nhấp vô chỗ giảm vốn nè đó rồi các bạn điền đầy đủ các ô xong đó các bạn sẽ kéo xuống bên dưới để mình coi lãi suất ha. hiện tại mình vay 5 triệu lãi suất thì nó sẽ là 9.5 phần trăm trên năm ha đó thì ở đây nó có cộng biên độ lên đây ha rồi thì mình sẽ à, xem xong mình sẽ chọn các bạn nè ở đây 12 tháng thì lãi suất nó lại khác nha 12 tháng thì lãi suất nó là 10 10.05 phần trăm nè đó 18 tháng thì nó 11 chấm trên phần trăm lên năm rồi thì mình à, sẽ nhấp lại 6 tháng để mình làm cái lãi suất 6 tháng cho các bạn xem ha ở đây lãi suất 6 tháng của mình thì là 9.5 phần trăm trên năm đó sau khi bạn chọn xong thì các bạn nhấp ô tiếp tục ở, ở đây nó kêu mình đọc cái điều khoản thì mình sẽ kéo xuống hết bên dưới như thế này để mình đọc ha mình đọc xong á, thì các bạn sẽ test vô chỗ là tôi đã đọc và đồng ý điều khoản ha xong các bạn sẽ nhấp vô cái chỗ là gửi yêu cầu đó thì đây là những cái thông tin của mình nó hiện lên như thế này bạn kiểm tra lại xong các bạn nhấn vô ô xác nhận ở bên cuối cùng nha rồi ok, bước tiếp theo mình sẽ xác nhận mã OTP nha. Mình chỉ dùng mắt OTP các bạn. Các nào mà bạn nào không có mắt OTP thì các bạn uh, dùng uh, tin nhắn trực tiếp nó gửi từ tin là xong. Đây là khoản vay mình đã được giải ngân thành công nè, vay gửi vô tài khoản của mình. Đó. Xong, mình sẽ đóng lại, mình thoát ra mình uh, để mình vô trang chủ mình coi là cái số tiền vừa vô tài khoản cho các bạn xem ha. Đây mình sẽ thoát ra, mình về trang chủ nè. Và đây là cái trang chủ của mình ha. Mình sẽ vô mục quản lý thẻ tài khoản cho các bạn xem nha. Vô nhấp vô mục quản lý thẻ tài khoản mình sẽ kéo qua ngay cái tài khoản của mình à. đây là những cái thẻ mình ha tài khoản mình là tài khoản nhận nợ như là tài khoản này nha mình nhấp vô thì số tiền 5 triệu mình đã được vô rồi ha rồi ok mình sẽ nhập vô một vay tiêu dùng ha và đây là sản phẩm mình mới vừa vay vay tín chấp online đó thì đây là cái sản phẩm mới vừa xong ha đây là sản phẩm vay tín chấp online mới à, mới vừa vay xong đó cái số tiền vay của mình là 5 triệu cái ngày vay là ngày 23 mới qua ấy nè